đây, hỗ trợ khi khách hàng mua xe của bên tôi Đây, có đầy đủ phụ tùng xe ờ, tải đông lạnh ờ, nhập khẩu nguyên chiếc ờ. đấy, đây phụ toàn phụ tùng của xe đông lạnh Hyundai Porter 2 đấy, mùi nước gió gạt mưa lốp lốp xe đây mùi nước gió rất là nhiều luôn mùi nước gió là dòng đông lạnh Porter 2 Đấy, cho bên xe đây từ đây đây, lọc nhớt của xe Hyundai Potter 2 xe tải đông lạnh quý vị mua xe đông lạnh bên tôi là sẽ được ờ, cung cấp đầy đủ các vật tư má phanh xịn này Rồi, mã phanh xịn của của xe này, nhập khẩu này mặt gương này mặt gương này mặt gương này đây mặt gương này trên về Potter mặt gương Potter 2 Đó. Đó, dầu nhớt nữa dầu xịn luôn đây các à, vè chân mưa này vè chân mưa cánh cửa này ốc tắc kê này à. ốc tắc kê này hàng chuẩn nhập luôn đó, đây hàng dây qua dây qua của xe đông lạnh dây qua xe đông lạnh này Đấy. vô lăng tích hợp mưa này chuẩn là mưa chuẩn mưa xe Đấy, trời gần mưa hàng chọn luôn made in Korea đó. đây là vô lăng tích hợp này. một cái rồi tích hợp cắt coi này đó. vô lăng tích coi bông bongo này vô lăng tích hợp bongo này dây này nói chung là rất nhất rất nhiều đồ để quý khách khi ờ, mua xe bên tôi sẽ được hỗ trợ đầy đủ các phụ tùng chính hãng của xe khóa điện này khóa điện này